Chào mừng quý khán giả đến với bản tin Esports ngày đầu tiên của tháng 9. Chương trình hôm nay sẽ gồm có những nội dung chính sau đây. Atletico Madrid mượn thành công hậu vệ Sergio Regulon. Đội hình tiêu biểu vòng 3 La Liga Santander. Tay vợt trẻ người Trung Quốc Wang Siyu tạo nên bất ngờ tại vòng 2 của Mỹ mở rộng. Sau 2 năm thử thời vận ở nước Anh, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Denmark Richard Regulo đã quyết định trở về Tây Ban Nha. Nhưng lần này không phải qua áo Los Blancos hay đội bóng cụ Sevilla, mà đó là Atletico Madrid trong bạc đồng cho mượn từ Tottenham Hotspur nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn ở mùa giải năm nay trong bối cảnh World Cup năm 2022 đã đến rất gần.